Bộ sách Giác ngộ Bí mật tối cao Tập 3 Cốt tủy của mọi kinh sách Tác giả Aloha Tuấn Chương 1 Cốt tủy kinh Upanishad Chương 2 Tồn tại nhưng không thể nhận biết được sự tồn tại ấy Nguyên lý đó mới chính là ta Chương 3 Sơ thiền là đưa ý thức tách rời khỏi tâm trí. Chương 4 Trầm mặc và suy ngẫm về việc chết ngay lúc này. Chương 5 Tu hành đích thực là một cuộc hành trình nội tâm. Chương 6 Linh hồn cá nhân đồng nhất thể với linh hồn vũ trụ. Chương 7 Lão Tử và Khổng Tử Chương 8 Lão Tử và Thuyết Vô Vi chương 9 Lão Từ và Đạo Đức Kinh Chương 10 Đạo Đức Kinh tiếp diễn Chương 11 Ai đang đau khổ Chương 12 Phước báo từ thân mà hình thành Chương 13 Linh hồn, sự tiến hóa và giao tiếp với nguồn cội Chương 14 Lục địa Atlantis thực sự tồn tại và có nền văn minh nào mức tiến hóa trí tuệ cao hơn con người chứ? Chương 15 Bản chất đích thực của hưởng thụ cuộc sống Chương 16 Thượng đế và sự sáng tạo ra thế giới Chương 17 Luân hồi là cuộc hành trình không sinh ra có và có trở về không Chương 18 Nhớ lại kiếp trước chỉ là một đống rác của bản ngã chưa dọn hết. Chương 19 Ý thức và sau khi chết Chương 20 Những bậc tiên tri thế giới Chương 21 Thần Một từ ngữ khác để chỉ năng lượng tâm thức Chương 22 Ta nằm ngoài trạng thái xuất định hay nhập định Chương 23 Cổng kết nối tâm linh với cội nguồn Chương 24 Trung Quán Tông Chương 25 Thời gian trong mắt người giác ngộ Chương 26 Nghiệp và sự vận hành của nghiệp Chương 27 Nghiệp tuân theo sự vận hành của luật hấp dẫn Từ đó vận mệnh được hình thành Chương 28 người giác ngộ và nghiệp lực toàn nhân loại. Chương 29 Sống thật với chính mình chẳng qua là đang đối diện với những đống rác huyên thuyên của tâm trí. Chương 30 Quả vị tu hành là thứ dành cho bản ngã. Chương 31 Vô ngã và bản chất vô ngã. Chương 32 Cái tối thượng là cái mà không biết đến sự tồn tại của bản thân nó. Chương 33 Vô ngã, trí tuệ và người giác ngộ Chương 34 Sự tồn tại đối lập của bản ngã và vô ngã Chương 35 Ngay cả cái tối thường cũng không biết chính nó là tối thường Chương 36 Không có cách nào cho cái tôi giác ngộ chương 37 Thượng Đế và Người Giác Ngộ Chương 38 Thiền với tâm pháp Ta nằm ngoài thân xác và tâm trí Chương 39 Đằng sau cái chết Chương 40 Chân ngã Chương 41 Chân ngã và tôn giáo Chương 42 Chân ngã và sự giác ngộ chương 43 Khi không có vật để chứng kiến Thì sẽ không còn sự chứng kiến Chương 44 Chiếc anten tâm trí và cách nó hoạt động Chương 45 Chiếc anten tâm trí và hóa giải nghiệp thức tương lai Chương 46 Duy thức tông, A lại gia thức và sự giác ngộ Chương 47 Duy Thức Tông tiếp diễn Sự tái sinh và tiến hóa của bản ngã Chương 48 Duy Thức Tông tiếp diễn Sự tương quan của A-lại gia thức và tâm trí Chương 49 Công thức dịch chuyển năng lượng xuống A-lại gia thức Tiềm thức Chương 50 Duy Thức Tông và Trung Quán Tông tiếp diễn Chương 51 Đạo tạo ra đời Chương 52 Vật chất quyết định ý thức Hay ý thức quyết định vật chất Thì tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của ý thức Chương 53 Chiến tranh là sự triệt tiêu xung lực của bản ngã Sự xuất hiện của chủng người mới Gần hơn với chân ngã Hết tập 3 đây chính là những lý do vì sao bạn mua sách trực tiếp từ Lê Dung sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn mua trên Tiki, Shopee hay TikTok Shop. Bình thường, để một cuốn sách trên kho Tiki, Shopee hay TikTok Shop về với tay người đọc thì người bán phải chịu các phí sau. 1. Phí sàn 2 đến 3%. 2. Phí thu nhập cá nhân 2 đến 3%. Phí marketing nếu như chạy quảng cáo hoặc phiếu giảm giá cao nhất cũng chỉ 5%. Bạn mua tại link Dung gửi hoặc đăng ký trực tiếp từ Dung thì người bán sẽ cắt giảm được toàn bộ chi phí trên. Bởi vì Dung chính là cộng tác viên chính thức của tác giả mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào bạn nhé. Vì vậy các bạn sẽ được giảm 10% đối với hai bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ và bộ gia ngộ bí mật tối cao. Cụ thể là Tất cả chỉ lấy nghĩ giá bìa là 1 triệu 544 nghìn giảm còn 1 triệu 390 nghìn chọn bộ 4 tập. Sang ngồi bí mật tối cao giá bìa là 1 triệu 188 nghìn giảm còn 1 triệu 069 nghìn chọn bộ 3 tập. Khi bạn nhận được sách, bạn sẽ thấy các cuốn sách được đựng trong một cái hộp xinh xắn trông rất lịch sự như thế này. Các tập sách được in rõ nét trên giấy dày, đẹp và bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Ngoài ra, có dây rất tiện lợi để bạn đánh dấu những trang sách đã đọc. Trong sách còn có những sơ đồ hình vẽ trực quan giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng và thẩm thấu minh triết tốt hơn là việc nghe chúng. Ngoài ra bạn còn được Dung tặng 500 ebook kinh doanh và đầu tư. Từ chính Dung thêm vào nhóm Facebook của tác giả, nhóm Zalo để cùng nhau học tập và cập nhật những thông tin mới nhất về các cuốn sách sắp được xuất bản hay các khóa học sắp được tổ chức. Và tất nhiên rồi, Dung sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Thật tuyệt vời phải không ạ? Hãy liên hệ với Dung để nhận được các ưu đãi trên trên cuốn sách nhé. Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.